Orahato Sama Sambuddhasa Namathu Ratanatiyasa Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đến lễ Và tán dương ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể Chư Tăng, quý tư nữ và chư tinh nam tín nữ có mặt mong cho tất cả được sản vui tiến hóa thành tựu quốc báo viên mãn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 tượng thất tượng trung thất trăm ngày tượng lễ trăm ngày của thầy à, lâm kim đắc pháp danh là thầy thiện phước là một phật tử xưa kia sau những ngày à, giải phóng thầy là một trưởng ban cư sĩ tại chùa Sư Lý. Rồi một thời gian thầy định cư ở tại Canada. Nhưng mà hàng năm thì thầy à, và cô cô Điềm, tức là cô Diệu Hạnh cùng với các con cũng đều gửi tịnh tài về để cúng dường cho các cái cuộc lễ chư tăng tết hoặc rậm giêng rậm tư rậm bảy hôm nay nhân ngày nhân trăm ngày của thầy à, Lam Kim Đắc ờ, chúng tôi ờ, qua đây trước là để thuyết pháp cho quý vị nghe sau đó cũng chứng minh cuộc lễ hôm nay có chưa tăng chưa tu nữ ở phường thiền được mời qua tham dự trong cái cuộc lễ trai tăng này và các vị tu nữ ở chùa Dư Pháp cũng về đây để tham dự theo lời mời của gia đình thí chủ. Quyến thuộc thì không có mấy người nhưng mà nhờ có chư tăng và chư tu nữ cho nên cái hội chúng nghe pháp thấy đông đảo Do đó nên sư chuyển lại cái đề tài để thuyết pháp cho cái cuộc lễ làm phước hôm nay đã được tăng thêm cái phước báo nhưng mà cái đề pháp này thì chủ yếu là thuyết cho chư tăng chư ni các vị hành giả còn những cư sĩ quyến thuộc của gia đình thầy giáo có nghe được bao nhiêu thì nghe thật ra cũng con không có hy vọng gì bởi vì thiện pháp thưa quý vị khó lắm chứ không phải dễ một sớm một chiều lâu lâu mình thỉnh thoảng mình đi nghe pháp hay là mới nghe lần đầu tiên thì mà thấu hiểu pháp chỉ có thời đức phật mới được như vậy thời đức phật khi mà đức thế tôn ngày đến nhà của một người cư sĩ họ cúng dường họ tỉnh cúng dường đi đến đó ngài thuyết cho nghe thời pháp hoặc là gặp ở trên đường đi khất thực ngài thuyết cho nghe một cái bài kệ đã nghe xong họ chứng đầu quả rồi là do cái căn duyên ở trong quá khứ họ đã từng tu tập đã từng tạo công đức phước báo cho nên họ mới có duyên lành như vậy còn cái thời kỳ bây giờ chúng sanh đó không có cái hạng gọi là Paritanyu hay là Ukitanyu hay là Nay mà bây giờ thì chúng ta chỉ là Parap Paramat Padaparama có nghĩa là Chúng sanh bây giờ giàu cho có giỏi Phật Pháp Thì chỉ giỏi qua cái Bằng cái văn tự Tức là chúng ta học thuộc Cái bài kinh nào thì chúng ta cứ tụng thôi Như là Phật tử ở bên ngoài đó Họ tụng ờ, chú Đại Bi hay là họ tụng những cái này kia còn Phật tử Nam Tông á, thì tụng những về kinh lễ bái tam bảo kinh ờ, từ bi chỉ để cái gì nhưng mà cái việc mà để hiểu để học giáo pháp thì lại không hiểu cái thời kỳ nó khổ gì cho nên hôm nay đó, sư thuyết cho quý vị nghe một cái đề pháp cái đề tài mà sư thuyết hôm nay tức là nằm chờ chết quả thật quý vị nếu mà xét cho cùng đó thì tất cả chúng ta sống để rồi chết gọi là sống qua ngày chờ qua đời đó nhưng mà giữa hai cách sống Sống qua ngày chờ qua đời Đối với một người không hiểu biết Phật Pháp Không có niềm tin nơi Phật Pháp Người đó có một cái đời sống Rất ư là Nhàn hạ Hoặc là họ bận rộn một cách vô ích Tức là họ xoay sở họ lăn trôi theo cái con đường danh lợi hoặc là tối ngày đi tìm cái ăn cái mặc giống như những cái loài thú ở trong rừng tối ngày nó chạy chỉ chạy lo kiếm ăn thôi là chim quý vị nó cũng đi kiếm ăn thôi quả quằn thì con chim thì nó còn có tha rác về tha cỏ về để nó làm tổ nhưng mà cũng mục đích là để ở để ngủ và đi kiếm ăn để rồi sau đó chết còn cái loài thú thì không có làm ổ một loài một số loài thì nó đào hang để nó trú ẩn vì ở bên ngoài thì nó nguy hiểm cho nên phải đào hang trú ẩn nhưng mà rồi cũng đi quần quật đi tìm cái ăn để rồi chết con người chúng ta đa phần là như vậy chúng ta chỉ đi tìm cái ăn nghe danh từ thì nó thơm tho chút là mình mở cái công ty này công ty nọ mình làm ờ, giám đốc rồi làm chủ tịch tập đoàn vân vân nói nghe cho nó kêu vậy chứ thật sự ra thì chúng ta cũng chỉ lăn lộn để đi tìm cái ăn thôi mới xảy ra cái tình trạng tham dũng đó quý vị thấy nhưng mà rồi những con người đó khi mệnh chung chết á, thì họ sẽ sanh về đâu tất nhiên là phải rơi vào đọa xứ hoặc là địa ngục hoặc là nhà quỷ hoặc là bàn sanh hoặc là atula Nếu mà họ sinh trở lại làm người Thì họ sẽ là người ương hèn, thấp kém Là người tàn phế Bởi vì họ đâu tạo công đức gì Rồi lại là cái người thiếu trí đận độn như chúng ta thấy bây giờ đó giữa con người của chúng ta đừng có nói là sanh là người là một điều đó Vichu Manusampati là phô Chúng ta tưởng đâu là Phật ngôn Đức Phật nói vậy là sanh làm người là khó Rồi con người ai sanh ra cũng đều là quý Không phải đâu Sanh ra làm thân nhân loại mà biết cách sống kìa Sống có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người khác Sống có lợi ích đời này, có lợi ích đời sau Và sống làm sao để có cái thân này mà chúng ta tạo duyên niết bàn được trong tương lai đó thì cái đó sẽ là người mới là có giá trị chứ nói vậy quý vị hiểu rồi cho nên bây giờ đó cũng đồng là sống để chờ chết nhưng mà người tu của chúng ta thì chúng ta không chịu thúc thủ sống để chờ chết một cách vô ích mà chúng ta phải phải biết tận dụng cái thân này và ta biết phúc và tha biết phúc arem simha kajira mà là gune bahu e quang chè tì nó bắt chì đó gạch tập bằng của sa lăng bahu Đức Phật ngài dạy như từ vào đống hoa nhiều tràng hoa được làm cũng vậy nhờ cái lợi dụng cái thân sanh tử này mà làm được nhiều thiện sự chúng ta cũng sống để chờ chết người ta vậy nhưng mà khi mà chúng ta còn hơi thở ra hơi thở vào là chúng ta còn tỉnh táo chúng ta còn hướng tâm để chúng ta chiêm nghiệm về cái cuộc đời này chiêm nghiệm về sắc thân này chúng ta thấy cái thân đây phải có sự già không thoát khỏi sự già thân đây phải có sự bệnh không thoát khỏi sự bệnh thân đây phải có sự chết không thoát khỏi chết sự chết sau khi quán xét như vậy đây thì chúng ta nghĩ chính tham sân si nó là nhân tố để làm cho chúng sanh tạo ác nghiệp và đưa đến sự khổ đau quả dị thục nghĩ như vậy cho nên cái người tu chúng ta đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm để đẩy lùi tham sân si chúng ta sống chờ chết bằng cái kiểu đó thỉnh thoảng khi mà chúng ta có phát sanh lên tài sản vật chất lợi lộc chúng ta nghĩ đến chuyện là xả tài đi làm phước cái đó là chúng ta cũng sống có ý nghĩa sống để chờ chết Rồi hàng ngày sáng thức dậy là chúng ta có tác ý trong ngày hôm nay Ta nguyện không sát sanh Ta nguyện không trộm cắp Ta nguyện không tại dâm Không nói dối Không uống rượu Ta nguyện không làm thân ác Làm khẩu ác Ta nguyện không có suy nghĩ ác Tức là Chúng ta cũng sống để chờ chết Nhưng mà Công việc của chúng ta hàng ngày nó là như vậy ở đây sở dĩ mà xin nhắc như vậy đó để để lưu ý rằng chư tăng và chư ni thiền sinh đó, hành giả chúng ta cũng nhớ sống chúng ta chỉ sống chỉ để chờ chết thôi nhưng mà chúng ta sống cuộc cuộc sống như thế nào để cho có ý nghĩa nhưng có điều là chúng ta nhiều khi chúng ta hành thiền cái chúng ta lại không hiểu biết chúng ta dốt nát về kinh điển do đó cho nên chúng ta hành thiền chúng ta chỉ ngồi cho có ngồi vậy rồi chúng ta tạo cho mình một cái môi trường an nhàn chúng ta ngồi yên để chúng ta ngủ cho nó khỏe trạng thái hôn trầm thị viên đó chúng ta ngủ hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngồi thiền do đó cho nên chúng ta không có làm việc gì động tay động chân không có hoạt động cái gì hết người ta ngày xưa người ta vô người ta ngồi thiền chỉ trong chốc lát thôi thôi sa di su khá 7 tuổi đệ tử của ngài Sariputta Sa lập Phất vào buổi sáng theo thầy đi khất thực đi ngang qua thửa ruộng gặp những người nông dân họ đang khơi một cái lạch nước <coughs> bị say di đó còn nhỏ đâu biết gì đâu hỏi thưa thạch bạch ngài những người đó họ đang làm gì đó ngài xá lợi phất là nói những người nông dân này đang trồng rẫy à, trồng ruộng trồng gieo lúa cho nên lúa mà khô quá thì sẽ chết thế là người ta phải khơi cái con rạch nước để dẫn nước vào ruộng cho hạt lúa nó được được nảy mầm nó phát triển bạch ngài nước nó có tâm thức hay không ngài nói nước là vật vô tri giác này si di cái si di với suy nghĩ nước là vô tri giác mà người ta còn hướng dẫn nó để làm việc lợi ích được tại sao mà ta là chúng sanh có tâm thức mà lại không có dẫn dắt cái tâm này để mà đạt đến mục đích giải thoát được sao phải đi nổi nữa gặp người à, thợ cái ông kia ông đang ngồi ông chuốt ông ổng chuốt cái cây tên ông chuốt những mũi tên ông chuốt xong ông hơ trên lửa ông uống qua uống lại để cho ông đưa mắt ông nhắm cho cái tên nó thẳng bên ngày người ta đang làm gì đó cái ngày sẽ lập phất ngày cũng kiên nhẫn ngày trả lời với một đứa bé đệ tử này ngày nói người ta đang chuốt tên đó con để người ta phải uống nắng cái mũi tên cho ngay thẳng nặng có thể bắn đi trúng đích được Bạch Ngài cây nó có tâm thức không? Tôn giả Sa Lợi Phật thì nói cây nó vô tri giác không có tâm đâu Cái vị Sa Di cũng suy nghĩ giống y như vậy nữa Tức là cây gỗ không có tâm thức mà người ta dùng lửa để người ta uống nắng cho nó thẳng Tại sao mình là chúng sanh có tâm thức không có thể uống nắng cái tâm này cho nó thẳng để đạt đến niết bàn sao tôi sẽ gì đi tiếp mới 7 tuổi thôi thưa quý vị mà tư tưởng đã suy nghĩ như vậy rồi đó đi một đổi nữa gặp những người họ đang lăn xăng để họ đẽo họ đẽo gỗ họ cưa gỗ xẻ gỗ làm thành tre thành xe trục xe bánh xe họ đóng cái thùng xe sẽ di hỏi bạch ngài người ta đang làm gì ngài nói người ta đẽo gỗ để người ta đang đẽo đang bào đang đục để mà người ta làm thành một chiếc xe để mà vận chuyển hàng hóa vận chuyển lúa gạo vân vân thì nó bịch ngài những cái cây gỗ này có tâm thức không thì ngài nói không có nó vô tri giác mà cái vị say di cũng suy nghĩ vậy cây gỗ không có tâm thức mà người ta đẽo gọt nó ráp nó lại thành một chiếc xe hữu dụng ở trong đời sống tại sao mình là chúng sanh mình không thể đẻo gọt cái tâm này để đạt đến cái mục đích cứu cánh giải thoát thế là vị sa di nó ba lần chứng kiến và hỏi thầy có cái sự suy nghĩ như vậy quyết định nó bạch ngài hôm nay xin phép xin phép ngài cho con ờ, được ở nhà con không đi khất thực để con hành sa môn pháp ngày sa lợi phất ngài biết cái ngày nghỉ hôm nay sa di xuất khá không có chịu đi khất thực mà quay trở về để là làm gì có kết quả không thì ngài nhìn thấy có kết quả cho nên ngài trao cho chìa khóa nói khi mà con về đến chùa đó con mở cái cửa tịnh thất của ta mà ngồi trong cho an toàn biển còn nhỏ xíu mới 7 tuổi mà cho ngồi ở ngoài gốc cây ngoài sân là là cọp nó ra thang sau cho nên á vị xây dơ về mở cửa ngồi thì quý vị biết rằng cái bảo tọa đức thích nóng nảy ngài quán xét ngài thấy hôm nay xây di xuất khá về có ý định là hành sâm môn pháp ta phải hỗ trợ gọi tứ thiên vương mấy vị đó đến là đủ chim chóc bay đi hết để đừng gây tiếng đồn tiếng ồn và chỉ nội trong buổi sáng là xây di xuất khá nghĩa là từ cái giờ mà từ giả thầy đi trở về cho đến trưa đến cái giờ mà ông thầy đem cơm về cho ăn đó là khoảng thời gian không có bao lâu là chứng ngài là hán quả rồi cho nên ngày xưa trong thời đức phật chúng sanh mà hữu duyên với đạo quả nhiều lắm thưa quý vị nghe xong thời pháp cũng chứng được đạo quả ít nhất là tu đồ quần thấp nhất là tu đồ quần rồi những vị mà có duyên là đắc đạo quả a la hán thì thứ vị mới 7 tuổi thôi là người ta đã có một cái chí hướng Sayi Sukha, Sayi Bandita mới 7 tuổi thôi Sayi Sankicca cũng 7 tuổi thôi 8 tuổi rồi ờ, có những vị sư đắp bắp mà lâm tát cũng vậy sư di ra hú lá cũng 7 tuổi thôi nhưng mà sư di ra hú lá thì xuất gia 7 tuổi mãi cho đến năm 18 tuổi mới chứng quả là hán còn mấy vị sư di kia 7 tuổi chứng đã a hán rồi có nhà ông bà lợi môn đó đó Bà vợ bà kêu đi đến chùa thỉnh bốn vị tỳ kheo Trưởng lão đi đến đây để cúng dường Đi đến chùa thì à, lúc đó Ngài sẽ là Phất Ngài mới sắp đặt cho bốn xe di nhỏ mới 7 tuổi thôi Đi Đi về nhà cái bà vợ của bà La Môn đó Và cằn nhằn ở đó Bộ chùa hết mấy vị trưởng lão sau thỉnh Mấy ông xe di nhỏ xíu vậy cái mấy vị đó cũng nên thinh không nói hết vị ngài a la hán mà các vị a la hán không nói hết ngồi kệ thí chủ có lòng tốt thì cúng giường đàng hoàng còn không thì cho ăn lêu láo cũng được sau khi ăn xong rồi phúc chúc xong rồi bốn vị đã dùng thần thông biến mất lúc bây giờ hai ông bà lâm ông, ông mới sững sờ ông quảng hốt ông biết đây là bậc thánh chứ không phải là đơn giản Chứ không có đến chùa xin sám hối Đức Phật Ngày xưa vậy đó thưa quý vị Cho nên Chúng ta phải đọc nhiều kinh điển Chúng ta hiểu nhiều sách vở Chúng ta sẽ quan hỷ với cái đời sống xưa kia Thế là bây giờ chúng ta học theo cái cách đó Chúng ta chưa phải A-la-hán Nhưng mà chúng ta học cái cách làm A-la-hán Tức là chúng ta học cái cách tu tập đó Chúng ta chưa phải là bậc A-na-hàm tu đầu quần tư đà hàm nhưng mà chúng ta phải học cái cách đó bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta có phải vận dụng chúng ta phải áp đặt cái niềm tin thiết lập cái niềm tin của mình trên đối tượng là tam bảo chúng ta phải thiết lập cái niềm tin của mình vào cái lý nghiệp báo nhân quả Đừng để cho cái niềm tin của chúng ta lâu ngày nó bị suy sụp Giống như chúng ta ở nhà hay chúng ta ở chùa Lâu lâu chúng ta thấy cái chỗ này mà nó bị hư Cái hạng mục này nó bị hư, cái trai đường bị hư, cái liêu cốc bị hư Hay là nhà cửa nó bị sập sệ, đất thấp chúng ta phải thiết lập chúng ta phải xây dựng nơi cơi nới cao lên cũng vậy khi mà chúng ta tu tập á ít nhất là một tuần lễ để chúng ta phải khơi dậy cái niềm tin của mình <clears throat> bởi niềm tin phòng thủ chúng ta <clears throat> nó dễ bị lui sụp lắm thưa quý vị <clears throat> mà cái niềm tin đó nếu như mà chúng ta thiếu hay là chúng ta yếu cái niềm tin là chúng ta kể như thiện pháp chúng ta bị suy giảm Varipalawa pasadasa Vanyana paripurati Tịnh tính bị rúng động Trí tuệ không viên thành Do nên Sự sợ nhất là những người Những vị mà tu tập Họ nói Hành thiền đâu có tụng kinh chi Tụng kinh không có giải thoát Hành thiền mới giải thoát Nhưng mà họ quên cái ý nghĩa tụng kinh là cái gì ông thầy không có dạy sao tức là mỗi buổi sáng sáng sớm hoặc là chiều tối để cái giờ công phu qua một bên với cái tâm trong sạch tịnh tính ngồi trước mặt kim thân đức phật á, nhớ tưởng đến đức thế tôn là bậc đã vượt qua khỏi cái dòng sanh tử luân hồi vượt qua bọc lưu ngài thuyết pháp để vượt qua bọc lưu ngài là bậc giác ngộ ngài thuyết pháp để giác ngộ là bậc an tịnh thuyết pháp được an tịnh xong rồi mình rảnh lễ đức phật itiviso phát qua ra hăng đức thế tôn là đấng trọn lành sama sambuddha là đấng chánh minh tri chúng ta cứ ngày nào cũng tụng kinh Itibiso Svakato Supatipano rồi chúng ta hành thiền đó là chúng ta tán thán đức phật đức pháp đức tăng ai biểu chúng ta lên tụng kinh chúng ta không hiểu gì hết mà tụng ea tụng cho có lệ thì đương nhiên là tụng cái đó không có lợi ích rồi phải rồi còn khi mà chúng ta học kinh cho chu đáo đó học kinh tụng cho chu đáo thì chúng ta nhớ mỗi ngày tụng kinh là rất quan trọng quý vị biết cái giờ mà tụng kinh đối với chúng tôi là cái giờ rất là quan trọng vì sao vậy chúng tôi hàng ngày công việc nhiều quá cho nên chỉ có cái giờ tụng kinh đó mới là tập trung nhớ được ân đức phận đức pháp đức tăng nhớ được kinh điển kinh pháp cú học thuộc lòng rồi nhưng mà chỉ có giờ công phu hành thiền đó là chúng tôi mới có thời gian để chúng tôi ôn lại từ Manupapang Gama Thama Manusitha Manumaya cho đến dài từng phẩm từng phẩm từng phẩm nhưng mà chúng tôi may mắn cái là khỏi cần học nghĩa việt chỉ cần tụng con Bali đó ra là chúng tôi nhớ Chúng tôi biết được ý nghĩa bài kệ Pháp Cú đó dạy cái gì rồi Do cho nên cứ mình ngồi mình ôm Mình ôm kệ ngôn Bali Pháp Cú Là tự nhiên cái tâm của mình quan hỷ Mình nghĩ rằng ồ ta đã hiểu được nhiều Phật ngôn Hiểu được nhiều Phật ngôn Do nên tâm quan hỷ các vị nếu mà muốn siêng năng mà tụng kinh để sanh khởi cái niềm tin nơi tam bảo đó thì chúng ta phải ráng để học kinh Bali ở câu nào thì chúng ta phải học thua luôn cái nghĩa của câu đó cái niềm tin quan trọng lắm chứ quý vị mất niềm tin là mất tất cả hệ cái cái niềm tin bị dao động đó niềm tin của chúng ta mà nó bị dao động giống như là cái về rau mát hay là lục bình mà nó nổi trôi có khi tấp bên này khi tấp bên kia có khi tin ông này có khi tin ông khác có khi tin phật thích ca có khi tin phật di đà có khi niệm qua âm hỏi cái niềm tin mà bị dao động như vậy làm sao trí tuệ nó viên mãn được làm sao mà trí tuệ viên mãn được làm sao chứng niết bàn được cuộc đời của chúng ta khi mà quy y Bố Sa của thăng Cha gachami con xin quy phật thích ca thì chúng ta cứ là nhất hướng ngay đức phật thích ca sắc gia mâu đức phật Gautama như vậy đó thì cái niềm tin của chúng ta mới được đa sư hư bệnh cho nên cái niềm tin của chúng ta cứ như thế đó mà chúng ta tăng trưởng nhưng mà nhớ nếu được mỗi ngày chúng ta tán thán đức phật tán thán giáo pháp tán thán tăng chúng thì tốt nếu không thì ba ngày hay ít nữa một tuần lễ thì chúng ta phải làm sao để chúng ta củng cố cái niềm tin của mình làm sao chúng ta phải củng cố niềm tin của mình khi mà chúng ta xây dựng cái ngôi nhà đó hàng ngày lâu lâu hàng ngày hoặc là lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta phải xem xét với cái nhà của mình nó có bị rạn nứt hay không nó có bị dột hay không chúng ta phải chúng ta phải suy nghĩ chúng, rồi để chúng ta gia cố lại chúng ta phải gia cố niềm tin mỗi mỗi ngày về đó là cái chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai đó là kẻ phàm phu của chúng ta chúng ta hay ngủ quên trong chiến thắng lắm ngủ quên trong chiến thắng là như thế nào thí dụ như người cư sĩ đi chùa làm phước làm việc từ thiện được đâu một vài lần nghĩ ta ngon lắm rồi ta tu nhiêu đủ rồi đi làm phước nhiêu đủ rồi nhưng mà chúng ta quên rằng là mình sống để chờ chết mình làm mới có bấy nhiêu đó trong lúc mà giờ phút lâm chung chưa chắc gì chúng ta nhớ được cái phước báo đó cho nên đừng bao giờ chúng ta thấy phước báo là đủ cái công đức chúng ta làm chưa được bao nhiêu đâu Không có thấm thía gì hết Bởi vì Sape Satta, Machunu, Ba Đăng Tất cả chúng sanh đều sẽ chết Quý vị có Quý vị hãy tưởng tượng cái cảm giác mà chúng ta Thở hụt hẫng Hơi thở hụt hẫng Nhịp tim áp quyết nó tuột xuống Bởi vì chúng ta sắp chết là áp huyết nó tuột Từ mười mấy cho đến nó tuột Còn chín, còn bảy, còn sáu Là cái cảm giác mà còn sáu, còn bốn là nó mệt mỏi mà nó toát mồ hôi ra cho nên quý vị thấy những cái người mà chết những cái thây đó mới vừa chết xong chúng ta sờ cái mặt á thì nó lạnh ngắt mà mồ hôi nó tươm ra nó tươm mồ hôi lạnh thì chúng ta phải biết rằng chúng ta sắp chết nó cũng như vậy đó cho nên lúc đó chúng ta muốn tỉnh táo phải làm cái gì tức là chúng ta phải có đủ cái nghị lực chánh niệm bằng cách này chúng ta phải tinh tấn mỗi ngày chúng ta phải tinh tấn mỗi ngày phải tập tinh tấn làm sao quý vị biết thì chúng tôi rất là mệt mỏi nhiều khi làm việc nhiều quá nó mệt mỏi bị thiếu ngủ cái chúng tôi nghĩ rằng thôi tự cho phép mình bữa nào phải nghỉ làm việc nghỉ viết bài nghỉ dịch kinh chừng ba bữa để mà phục hồi sức nhưng mà nói ba bữa đâu có dám nghỉ ba bữa đâu thưa quý vị chúng tôi nghỉ được từ một ngày một ngủ một đêm một cho nó tròn giấc là qua hôm sau là tỉnh táo là đi làm việc lại chứ không dám nghỉ không dám ngủ nghỉ nhiều tại sao ngủ nghỉ nhiều thì sự tinh tấn nó bắt đầu lui sụp nó sụp giảm liền quý vị thấy sụp giảm liền do đó cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta phải muốn thực hiện được thiện pháp muốn có chánh niệm vững chắc thì chúng ta phải có cái pháp tinh tấn mà cái sự tinh tấn đó là chúng ta phải biết cách để chúng ta vận dụng nó vận dụng cách nào đức phật ngài dạy rằng à ra thác Viriya Vattu tức là à, làm Viriya Rampha Vattu tức là những cái bác đoan cần tức là những cái điều mà nó làm cho cái tâm của mình nó nó vượt dậy nó tỉnh táo lên và nó hưng phấn trong cái việc mà chúng ta tu tập đó. một là khi mà chúng ta sắp sửa đi xa chúng ta nghĩ rằng cái thời gian mà ta đi xa ta sẽ không không có tu tập được thì thôi bây giờ còn ở nhà một hai ngày ráng tu buồn đi xa mới về mình cũng phải nghĩ hôm đời mình đi mình bỏ cái cái việc hành thiền hay là bỏ cái việc soạn kinh về sách rồi bây giờ về tới rồi bây giờ phải làm bù là hai khi mà mình có công chuyện sắp làm lễ lập gần tới mình biết là lễ lập gần tới bận như các vị hạnh các vị sư hay các vị tu nữ ngoài trường thiền tội nghiệp mỗi khi mà chùa ở trong này có con có lễ lộc này kia là phải nhờ phải réo gọi các vị vô con quả tiếp thì các vị nhớ ồ bữa mốt của chùa có lễ có đại lễ mình sẽ bận rộn tiếp mà nếu mình bận rộn như vậy làm sao tu thôi bây giờ bữa nay mình tu bù đi một khi mình tu 8 tiếng bây giờ mình tu 10 tiếng ngày 10 tiếng 10 tiếng 10 tiếng cái mà tu mình tu bù như vậy đó nó tạo sự tinh tấn làm xong công việc sắp làm công việc sắp làm việc làm đã làm việc xong bệnh sắp bệnh hay bệnh mới hết được ăn no đói được ăn no cái mình mới suy nghĩ ồ bây giờ ta được ăn no phải rắn lo tu tập chứ để mai mốt mà bị đói bị nạn đói khởi lên thì mình tu tập cũng được cũng là cái sự tính tấn hay là mình ờ, đi khất thực hồi xưa có nhiều vị tỳ kheo đi khất thực đói quá phật thực không có đi gặp cái xứ ngoại đạo cái làng ngoại đạo nó không có cúng dường bị đối vị bị nó suy nghĩ không sao cả cái cơ thể này đó khi mà bị đói đó, thì nó được nhẹ nhàng linh hoạt trong cái nhẹ nhàng linh hoạt đó ta có thể hành thiền dễ dàng nếu vị đó tác ý như vị các vị đó tinh tấn cho nên gọi là bác đoan cần còn quý vị muốn tinh tấn nữa đó là quý vị phải quán bát thi thảm gọi là săn quê gá quá thuốc săn quê gá ở đây tức là chúng ta phải quán xét cái gì cho chúng ta sợ nhưng mà coi chừng cái tâm phạm phu chúng ta nó lì gì rồi nó không sợ đâu Tức là trong quá bán thi thảm Đức Phật Ngài dạy Suy xét sanh là khổ Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Địa ngục là khổ, ngạ quỷ là khổ, súc sanh là khổ, Atula là khổ Bây giờ mà ta không có tu tập đó Không có tinh tấn, không có nỗ lực Cứ mãi bị lăn trôi luân hồi Phải bị sanh già bệnh chết Rồi có khi Mình phải sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh Atula thì khổ thêm nữa Chưa đâu ở trong chú giải còn nói thêm bốn cái nữa tức là hàng ngày đó chúng ta phải quán xét Upani với thí lô qua thu đời là vô thường dẫn đến chỗ hủy diệt quý vị có biết là nó quen rồi thành thường cận y duyên ở chùa ở trong hạ đó thì bảy tám vị ba bốn cô tu nữ cùng sáng mà lên tụng kinh thấy ngồi đều hết ngồi thiền một lớp lớp gì tự nhiên cái hổm rài cái mấy sư có công việc nó bị này đi chỗ này bị kia đi chỗ kia có bữa thì có vị bị bệnh không lên thế là lên trên chánh điện tụng kinh còn có hai ba vị thôi mấy cô tu nữ thì đi về tỉnh thất hết đi về nhà hết còn có một chú giới tử thì lúc bây giờ chúng tôi nếu mà gặp ngày xưa đó là chúng tôi cảm thấy chán nản cảm thấy buồn nhưng mà giờ không có đâu, chúng tôi suy quán Upadi với tí lô của thu đời vô thường nó dẫn đến chỗ quỷ diệt là như vậy hễ có thịnh rồi có suy hưng rồi tới vong mình nghĩ vậy mình chán mình nghĩ thôi vậy cho nó yên tịnh mình ngồi mình ngồi thiền mình ôn kinh cho nó dễ cho nên phải làm gì phải suy xét đời là vô thường đi đến chỗ quy diệt luôn luôn người phật tử chúng ta phải ghi nhớ phải nhớ lấy một là quý thuộc đông rồi suy sụp là chúng ta lấy cái đó để chúng ta quán hai là tài sản chúng ta hồi trước giàu có bây giờ nó bị bế tắc phải suy sụp có những cái công ty bây giờ là phải bị phá sản trong cái mùa dịch bệnh không có sinh hoạt không sản xuất được bây giờ giải tán công nhân thưa quý vị bây giờ tình trạng đối sắp tới đi chúng ta phải suy xét chúng ta thấy cuộc sống này nữa là vô thường đi đến chủ quyền vì khổ lắm thứ hai nữa là atano loco anefisaro chúng ta phải quán xét đời là vô hộ vô chủ không ai làm chủ nương hết mẹ của Sayi Sankicha à, Sayi đá, à, trên kích Sankicha thì vợ Sankicha thì chết ở trên giờ mẹ chết ở trên giờ quả người ta mới thấy người ta mới mổ mổ bụng ra người ta mới cứu sống đứa bé còn cái vị Sayi này là Ờ, Sankacca khi mà cha của vị sa di đó qua đời thì người chú muốn chiếm lấy gia tài cho nên người, chú không muốn để gia tài của người anh trai mình cho đứa cháu trai mới dụ nó bắt trối nó lại đem vô trong tham mà bộ địa bỏ đó cho dạ can cho rừng tối nay ra nó ăn thì ờ, đêm đó đó đứa bé nó hoảng sợ nó kêu cứu ở tại chùa trên quán á Đức Phật ngài dùng thi nhãn ngài nhìn thấy ngài xuất hiện đến ngài bảo rằng này sang cái trái đừng có sợ chớ có sợ ngài mới truyền công lực trên nó ngài có thần thông nó có một cái sức mạnh nó có thể nó gồng nó dùng chảy là đức gì hết bắt đầu nó đến đại lễ đức phật và nó theo chân đức phật đi về chùa Á, chùa kỳ viên đức phật này thuyết pháp cho nó nghe nó đắc quả a la hán sáng hôm sau người mẹ của vị sĩ di đó hớt hơn hải đi tìm sau gặp đức phật này ngồi ở đó dưới gốc cây đó bà mới đến đảnh lễ đức phật và hỏi ngài ngài có thấy đứa bé nào mà nó lạc đi chắc nó chết rồi ông chú nó dẫn đi vô rừng chịu qua giờ chưa thấy nó về con khổ lắm con có một đứa con cuộc đời của con á, sống được là nhờ nương tựa nơi đứa con trai đó nó có về gì chắc con cũng chết đức phật ngài mới bảo này bà cái thân này còn không giữ được đừng có nghĩ rằng là có cái chỗ nương tựa khi mà tử thần nó đến rồi thì không có con cái làm chỗ nương tựa cho mình không có quyến thuộc nào làm chỗ nương tựa cho mình được cả đời là vô hộ vô chủ atano ngài mới thuyết lên bài kệ bà nghe xong rồi chứng quả tư đà tu đà quần xong rồi ngài mới thu hồi thần thông bà mới thấy đứa con trai của bà xuất gia rồi ngồi bên cạnh đức phật thì bà là bậc tu được quần sơ quả cho nên bà nhìn thấy đứa con trai xuất gia thì bà rất là quan hỷ bà yên tâm là con của bà người sống như vậy thôi rồi thôi đánh lễ xong rồi đi về cho nên đó, ở đây chúng ta phải nhớ là cuộc đời nó vô hộ vô chủ nhớ cái câu phật ngôn mà đức phật ngày dạy như thế này upani yati chiwa tapama yu charupani tassas nặng sanh tí tà na là chỗ nương tựa khi mà già chết nó đến đó, là chúng ta không có cái chỗ nương tựa đừng nghĩ rằng mình có quý thuộc mình có bè bạn mình có con cái có tài sản có nhà cửa là cái chỗ nương tựa cho mình à, tử thần đến thì quý vị là chúng ta không có chỗ nương tựa ngoài cái công đức phước báo mà chúng ta đã làm chính vì thế chúng ta phải ráng chúng ta có cái sự tinh tấn chúng ta quan sát rồi asako yoko sampang pahaya gamadiyan chúng ta phải quan sát thêm nữa là đời vô sở hữu ra đi bỏ tất cả không có cái gì chúng ta đem theo Dầu cho người ta có tẩn liệm vô quan tài Vàng vòng châu báu Thậm chí người ta cho cái người chết ngậm cái bi ngọc nữa kìa Ngày xưa đó thưa vị những người nhà giàu đó. Nhưng mà cái đó là để tổn hại cho thân thôi Tại sao vậy? Ăn trộm mà nó biết được Cái mã mà mới chôn đó Ở trong quan tài của người nhà giàu có ngậm vàng, ngậm ngọc hay là có tận lộn tận liệm đồ quý báu đó là tối đó là nó đào mồ lên nó quật quan tài lên nó cài nắp hòm nó lấy hết lúc đó thì sao đây tội nghiệp quan ức cho cái người chết chết đi rồi sanh ở cảnh giới khác sanh ra khỏi bụng mẹ cũng trần truồng đâu có quần đâu không có một sự dây chuyền không có một chiếc nhẫn không có gì hết đến nỗi cái hàm răng của nó chưa có nữa đừng nói gì có viên ngọc trong đó cho nên chúng ta phải hiểu vậy đời vô sự hưu ray đi bỏ tất cả tùy theo cái nghiệp thôi do cái nghiệp chúng ta tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng ta được hạnh phúc hay đau khổ chỉ vậy thôi rồi quán thứ tư nữa uno loco aneficero chúng ta phải suy xét rằng thế gian này <clears throat> luôn luôn là bị thiếu thốn nghèo khổ không biết đủ nô lệ cho tham ái quả thật như vậy người ta nói được voi đầu tiên nhưng mà sớm biết cái câu được voi đầu tiên đó nghĩa gì đứng ra đó được voi đồi xiên cái câu người ta đúng là được voi đồi xiên cây xiên mà để điều khiển vôi đó quý vị cái cây mà đậu nhọn để điều khiển vôi khi mà chúng ta đi đến đó thì cái ông chủ trang trại ông tặng cho mình một con voi thì thôi mình về mình tự làm cái này đi để mình điều khiển mình huấn luyện với voi hồng nói anh tặng cho tôi voi tại sao anh không có cho tôi luôn cái xiên để tôi về cho anh thể thì người ta mới nói là đúng là được voi đồ xiên cho mà đọc riết đường vô đầu tiên không biết có nghĩa gì không biết cho nên á, cuộc đời nó vậy cái anh chàng cái lão thiền phu đó nghèo quá đi vào rừng khóc công tiên hiện lên nó hỏi sao ông khóc lão đó bây giờ nghèo quá nói thôi giờ ta cho con con điều ước bây giờ con ước đi con ước gì là ở nhà ông cái lu của ông lu gạo của ông đầy luôn luôn đầy thì ông về tới nhà bà vợ chạy ra nói ông ơi tự nhiên cái lũ hũ, hũ gạo của mình nó đầy lên rồi mình khỏi sợ đói cái vô cái ông ờ, từ phu cũng kể lại cho bà vợ bà nghe ông tiên cho điều ước cái có ăn rồi đó cái bà vợ dân tộc đã nói với ông với ông chồng tiều phu bây giờ ông chạy vô rồi ông xin ông xin nữa bây giờ có ăn chứ mà cái nhà nó sập sệ quá nó lụp sụp quá làm sao giờ xin cái nhà ông tiên ông cũng ông nghe ước về ông cũng thương tình ông cho cái nhà mà được cái nhà rồi đó thì bà ước là bây giờ nhà mình cũng khang trang có ăn có mặc rồi nhưng mà khổ cái là bị quan lại nó hiếp đáp thôi giờ mình xin một cái chức nào đó cái quan cho làm cái chức uh, tri quyền về được nhiễm viên bả là phu nhân của bà quyện mà bà quyện cái bà tham nữa bà đội nó ông quyện nhỏ hơn ông phủ ông phủ tôi là ông tỉnh thôi vô sinh nữa được làm tới tri phủ được bà tri phủ ngon lành cái sao bà nói không mình trên nhiều người chứ mình còn thua ông vua thôi giờ xin làm vua <laughs> bây giờ ông xin làm vua tôi làm hòa hậu vô xin cái <laughs> tiêu nói vợ chồng bi tham quá ông rút hết nghĩa là về còn túp liều siêu vẹo thôi cái câu chuyện cổ tích học từ nhỏ lớn rồi chúng ta thấy đời nô lệ cho tâm ái được cái nệ đòi kia không bao giờ biết đủ chúng ta nghĩ đến chỗ đó chúng ta chán mà khi chúng ta chán rồi thì chúng ta có sự tinh tấn cho nên một là chúng ta muốn có sự tính là chúng ta quán bát thi thảm à, 12 cái bát thi thảm rồi thêm bốn cái bản chất của thế gian rồi chúng ta bắt luôn cần là chúng ta suy xét thêm chúng ta tác ý những cái điều khi đi xa đi xa mới về khi sắp làm việc làm việc xong khi sắp bệnh bệnh mới hết khi no khi đói chúng ta phải hiểu cái đó chúng ta tác ý vậy chúng ta mới có sự tinh tấn và người phàm phu của mình đó mất niềm tin là mất tất cả nhưng mà chúng ta có niềm tin rồi mà chúng ta lười biếng đó tối ngày chúng ta nghĩ rằng là họ ờ, khỏi cần tu khỏi cần tinh tấn gì cứ là có niềm tin với đức phật rồi cứ lại phật rồi cầu nguyện xin đức phật cho cái này cho kia vân vân cũng hay cũng như hai dòng từ phu đó xin được rồi cứ xin hoài không có chịu lo làm ăn không có chịu lo học hành mình có năng lực người ta mới bầu mình lên người ta đưa cái chức quyền lên mình có nghề nghiệp thu hoạch thì mình mới giờ có được chứ còn bây giờ rửa tay mình xin như vậy thì sớm muộn gì nó cũng mất cũng như chúng ta vậy chúng ta cầu xin văn xin đức phật này cho cái phước không bao giờ có đâu cho nên chúng ta tin tấn là tự mình tạo cái thiện pháp rồi cái thứ ba nữa mà trong cuộc đời tu là không thể thiếu đừng bao giờ chúng ta để cho đầu óc u si tứ chi phát triển cái câu người ta nói thượng ngoài vậy tối ngày cứ do ăn uống bồi dưỡng cho cái xác thân này ngủ nghỉ cho nó mạnh khỏe tập thể dục thể thao cho nó khỏe mạnh lên cường tráng lên nhưng mà cái đầu rỗng không cái đầu rỗng không không biết Phật pháp là gì không hiểu được cái điều hay lẽ phải là cái gì hết thì như vậy gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển và Đức Phật cũng nói Người mà phát triển cơ bắp nhưng mà không phát triển cái trí não thì cũng chẳng khác nhau như một con bò đực. Nó ăn rồi nó lớn lên cơ bắp nó mạnh khỏe vậy nhưng mà ngu như con bò. Nhưng mà chúng ta đừng có chê nó quá bởi vì chúng ta chê chê ngu như bò nhưng mà lại khuyên là nên uống sữa bò để cho thông minh. Ừ, con người chúng ta mâu thuẫn ghê lắm cho nên chúng ta bỏ qua chỗ đó chúng ta đừng nói chúng ta chỉ nói là <coughs> chúng ta hàng ngày chúng ta không chịu luyện tập cái trí tuệ đó quý vị mà chúng ta chỉ lo ăn lo ngủ lo tập thể dục vận động thể xác thì coi chừng đầu óc ngu si tứ chi phát triển chúng ta rất là mệt hoặc là như con bò lớn lên như con bò đực thì nguy hiểm lắm Đức Phật Ngài tuyên bố một điều Panya Chi Vinh Chi Tát Mô Sẽ Thăng đời sống trí tuệ là đời sống cao quý Giữa con người và con người Nó chỉ hơn nhau ở cái đầu thôi Chúng ta nhớ hơn nhau ở cái đầu Hãy có trí tuệ khôn ngoan đó Thì được trong cái chuyện cổ tích có cái câu chuyện cũng hay lắm thuở xưa giữa loài người với loài thú nó còn có cái sự chung sống với nhau một lúc nọ con hổ con hổ ngày xưa nó nó không có có vằn đâu thưa quý vị cái lông của nó vàng mượt thôi bữa đó con hổ nó đi ra nó mò me ra gần tới làng tới ruộng có nó thấy một con người nhỏ thó thôi đang cầm roi quất đằng sau đích của con trâu con trâu bự trâu to lắm bắt nó kéo cài cho đến chừng giờ trưa giờ nghỉ cái ông thả trâu ra để cho trâu ăn cỏ còn cái anh chàng nông dân đó thì dưới gốc cây nằm nghỉ cái con cọp á nó mòn mè nó đến nó gặp con trâu nó nói lấy làm lạ cái thân của anh to lớn anh có sừng nhọn như thế này tại sao anh để cho cái cái thằng đó cái thằng con người đó nó đánh đích anh rồi trong khi nó không có sừng không có nông đánh vua cơ hết mà để đánh nó điều khiển anh trói gô anh nó máng vô cổ anh cái ách rồi anh chịu nổi sao anh trâu nó không anh coi vậy đó chứ cái thằng thằng người đó đó nó thông minh lắm còn mình đó mà không có thông minh cho nên <laughs> bị người ta chỉ chỉ huy người ta chỉ cái trí khôn con người rất là trí khôn con cọp nó mới đi đến gốc cây đó anh chàng anh giật mình thức dậy anh hỏi cọp đi đến là làm cái gì nói nghe anh trâu nói là con người nó có cái trí khôn bây giờ anh cho tôi xem cái trí khôn của anh coi cái người nó anh chàng đó nói là trí khôn đi cày ruộng tôi đâu có đem theo nó rất bất sao tôi để nhà cái đó anh chạy về nhà lấy đi nó không nếu tôi chạy về nhà ở đây là là ông ăn thịt con trâu tôi làm sao bây giờ tôi phải trói anh vô gốc cây tôi mới yên tâm trói xong rồi thưa quý vị nó chất rôm chung quanh nó đốt ờ con cọp nó bị cháy phỏng cho nên da, lông của nó nó loang lỗ là do cái vết cháy đó <laughs> cái người nó đó cái trí khôn của ta đó thì từ đó về sau mới có tình trạng gọi là cái trí khôn của con người thật sự Mặc dù câu chuyện cũng cổ tích kể cho bé thôi Nhưng mà điều con cái thưa quý vị Nó cũng chứng minh một điều là Con người sống ở đời phải có trí khôn Chúng ta xuất gia tu tập như thế này Nhưng mà cái người có trí Cái vị mà có trí Hiểu thông Phật Pháp và biết cách tu tập Để tinh tấn, để có niềm tin, có chánh niệm Thì hơn những người xuất gia mà ù lì không biết gì hết Người Phật tử chúng ta bên ngoài cũng vậy Đời sống có trí tuệ là đời sống cao quý mà. Cho nên hàng ngày chúng ta phải luyện tập trí tuệ Nhưng mà đâu có cần phải đi trường lớp học lấy bằng cấp Mới có trí tuệ đâu Hàng ngày quý vị chịu khó đó Quý vị ngồi yên là một chỗ quý vị quán xét Luân hồi là khổ Có thân ngũ quẩn này là vô thường khổ vô ngã Quý vị cứ quán xét bao nhiêu đó một thời gian 3 tháng sau là quý vị có trí khác khác người ta rồi quý vị không tin quý vị làm thử đi quý vị sẽ sáng suốt hơn người ta cho nên ở đây đó thời pháp ngày hôm nay chúng tôi muốn trình bày để chư tăng và chư tôn nữ cũng như mấy bà, bà con phật tử biết không? cuộc sống của chúng ta là gì sống để chờ chết nhưng mà có hai hạng người một người sống để chờ chết Họ sống chuyên làm việc ác Hoặc là họ sống Họ dễ vui, họ quên mình Họ cứ ăn rồi ngủ Đi chơi Để rồi tới cái ngày giờ chết Tắt thở họ sẽ sanh xuống địa ngục Ngạ quỷ súc sanh ở Atula Nhưng mà có những người khôn ngoan đó Cũng sống để chờ chết Ai cũng sống để chờ chết Nhưng mà người đó biết vận dụng cái mạng sống này để làm được nhiều công đức phước báo chuẩn bị hành trang đem theo trong ngày vị lai như là thầy giáo đắc thầy lê dương đắc suy nghĩ rằng là thầy có chuẩn bị trong tương lai bởi vì từ khi biết phật pháp là thầy đã có sự tinh tấn nỗ lực tạo cái phước báo cái công đức cho nên bây giờ chúng ta làm phước hồi hướng chứ thật sự ra thầy đã sanh về cảnh giới an lạc nếu như với cái công đức thầy đã làm cho nên sống để chờ chết nhưng mà có người chết có giá trị còn người chết không có giá trị chỉ vậy thôi cái bài pháp rất là đơn giản quý vị nghe cố gắng học hiểu bây giờ từ nay về sau đó thì chúng ta phải nhớ luôn luôn sống để chờ chết nhưng mà chúng ta chết như thế nào để cho có giá trị chết như thế nào để cho chúng sung sướng Chúng tôi xin ờ, dứt lời ở đây. Nguyện phước báo do Pháp Thí hồi hướng đến cho hương linh của Thầy Lâm Kim Đắc, tức là Thầy Thiện Phước, là một cận sự nam có niềm tin nơi Tam Bảo và có cái chí nguyện chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Sanh ở cảnh giới nào Thầy hãy tùy hỷ Cái phước báo thuyết pháp ngày hôm nay Và mong cho Thầy luôn có trí tuệ sáng suốt tinh tấn Tu hành Pháp Ba La Mật Để đạt đến cái sự viên mãn đạo quả Sư cũng chia phước này đến tất cả chư thiên Đức Trời Đức Thích Chúa Đại Thiên Vương Xin hãy tùy hỷ và hộ trì chánh pháp được bền bỉ lâu dài Xin chi phước để đến tất cả chư tăng